Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệp Khả anh em ơi Diệp Khả xin kính chúc anh em xem video vui vẻ anh em ơi Ở lần này thì Khả sẽ sơ đồ cao thủ Lạ Văn Lương cho anh em xem Và hôm nay thì uh, à, Lạ Văn Lương thì hôm nay được uh, top 5 Lạ Văn Lương con Long Đao uh, à, 50k điểm 129 mạng và giúp 3 NPC tử vong 14 lần và liên chấm 28 Chào đây anh em đang chờ đợi Lạ Văn Lương Khả cho anh em xem Lạ Văn Lương là một dàn xe khá là chắc anh em ơi Từ thiếu lâm cái bang Nga mơi và đến con Long Đao Hoàn toàn có thể nói là full hoàn kim môn phái và ngày hôm nay thì có cơ hội cùng đi cùng phải tống là sơ đồ cho anh em xem đây sẽ đồ của lão lương anh em à, đây con lông đao nha anh em sở hữu một cái đao tốc 35 một cấp binh sát 104 và sát thương 47 nói chung đao này thì khá ok rồi à, hiện tại đao này chắc chỉ được 126 tốc 126 tốc 126 nha anh em à, rồi một à, 85 cộng với cái đao 35 thì à, 111 tính ra 110 110 kèm với ờ, càng khôn với như ờ, phi phong thì có thể là lên được 126 có thể lên 126 rồi à, tiếp tục chúng ta sẽ tiếp đến là một à, xếp đồng bang Hồng Mỹ xếp đồng bang này hiện tại thì chúng ta đang thấy là mát nha em ơi 20 7 thân lôi và An Bang Hồng Mỹ 30 An Bang Hồng Mỹ 28 Ngọc Bội 295 đó rồi, bao tay thì đang sở hữu với mình một bao tay uh, xương tinh mắt đọc hoàn toàn. ba cấp, ba cấp, ba cấp. Trời bao tay này gọi là bao tay đấu giải đấu giải mới sở hữu được nha anh em. Mắt hoàn toàn nha anh em, không gì để nói nè mà. Mắt pin hoàn toàn. Và tiếp tục đến là một cái áo 493 cấp, một cấp. Áo này thì ờ, cũng khá là ok, đặt móc 47 rồi. Một đai lưng xương tinh 48 làm chậm và 40 chón, đọc móc chón và làm chậm 48 cũng ok. Tiếp đến đó là một đôi giày đạt mốc tròn 40 và tốc 54 và tiếng tương tí, tí tiền ta cốt sự kiện chín ít ba cấp quá chất chung thì sức đồ này quá đẹp này mà hiện tại đang mang một nón uh, ờ, thông pháp phòng thủ và làm chậm đó thông pháp phòng thủ làm chậm nói chung thì phòng set đồ này thì ba cấp chín ít mắt ọp 333 rồi áo thì phục hồi 47 đọc móc luôn rồi còn đợi nói lượng làm chậm thì đang có mình là 48 và nón này là được uh, ờ, 88 làm chậm chiều con chón thì từ đà lưng 40 và đôi giày thì 80 chón và cái đao này thì quá pin luôn rồi em ơi đủ ờ, nói chung là được vừa được móc chứ còn đỡ lên 158 thì không lên nổi cái đao này đao này không lên nổi nếu mà muốn 100 158 ờ, tốc độ đánh thì ít nhất phải mang cây đao 36 3 cấp xương nhà con con lôn thì mình chống phái nữa thì mới đủ như nào và một cái thói phiến tay vật cái cánh cảnh 5 hiện tại cái này đang cấp 4 nói chung thì nhìn sơ qua thì này đang sở hữu như mình là có vẻ như là ba kỹ năng cũng có ba kỹ năng cũng có đó từ càng khôn hai cấp từ gần không hai cấp và với phi phong là ba cấp và nếu như anh có một dòng băng hội nữa thì có thể lên 4 cấp kỹ năng vốn có nè đó chung rồi uh, xếp đồ này thì cho anh em xem thì khá là chắc rồi không gì để chơi này ơi xếp đồ quá đẹp đó bao tay pin quá pin luôn này ơi đánh cái đao thì cũng ok để đao đặt 126 đẹp rồi áo phục đạt phục hồi đai lưng thì đặt móc chó móc lông chậm giày thì cũng đạt bóc tròn luôn tóc cũng khá đẹp và skin chín ít quá đẹp nói chung thì tổng thể set đồ này quá chắc nè không gì nữa chưa rồi nói chung thì à, anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho là văn lương cô lung đao cũng như là duy khải một lao chia sẻ chơi video này em ơi cảm ơn em rất nhiều nha đừng quên à, nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nha em rồi ok quá đẹp luôn chung khả đang định đối với con đao rồi đánh rồi em ơi khả bằng thích con đao hơn rồi ok